50 triệu tài cho em này em ăn nhá ăn em mở tài này tài này tài này thế mà mượn thôi thôi thôi thôi mượn thế thôi ờ sếp đi đâu em xếp đằng sau anh em ờ xếp hết cái chỗ này là tí nữa anh ờ, gọi đồ khách gì đấy xong rồi bán thì đồ ăn cho nó cho vâng không từ ngồi ngồi đây ngồi đây đây đốt đốt đốt cái này sắp xong rồi đây ngồi đây Bỏ đây bảo này. Rồi, uống nước xong này này anh bảo này có muốn cướp tiền không? chờ chờ, em dọn nốt đã. Đấy, uống đi xong đấy, dọn mấy tí nữa ờ, bỏ xong một đấy thì gọi lên chỗ này bán cho mà nhưng đấy đâu. được. Làm gì anh? Rồi như này nhá. Tí nữa đấy là có mấy thằng bạn anh nó làm công trình ở gần đây nó qua nó chơi đó vâng. thì nó qua xem nhà nó thấy anh khoe cái nhà đang làm công trình nhà nó to to nó qua nó xem mẫu thiết kế hiểu không vâng. đấy thì qua đây tí anh sẽ rủ chúng nó chơi anh cài xỉu đâu như cái bọn này đấy thì nếu mà chơi mà anh mà ăn nó nhiều thì nó lại đi nó sợ đâu lần sau nếu ăn nó nhiều nữa vâng. thì giờ như này này đây nhưng mà em có biết đấy đâu thì anh chỉ cho em chơi có nghĩa như này này nghe anh này cũng nghĩa tí chơi đấy được thì được bao nhiêu anh em chia đôi đúng không có nghĩa như này này nhưng mà em đây em làm được có tiền tí đưa tiền cho em cái này nhá cái này cái máy dùng cái này vâng. cái nước điện tử thì mày tí vào chơi đấy thì nó chúng nó mang đồ đạc đến thì bình thường chơi thì nó không cho anh chạm vào vì nó sợ anh ngày xưa anh chơi anh toàn kiếm tiền chúng nó chúng nó sợ hiểu không vâng. thì hôm nay mày đầu của anh trở về anh thua vâng hiểu chưa thì mày chơi đấy tí mày nhỏ cái này một hai giọt đầu tay này vâng. mày chạm tay hồ tài xỉu thì cái máy dùng là khi mình chạm vào hồ tài xỉu ấy chúng nó sóc thì nó sẽ rung qua cái máy này máy này rung dài thì mình đánh tài dung ngắn anh xỉu không thì chơi hôm nay chơi nhá anh cố tình anh trở vào anh thua đâu vâng, vâng. anh cố tình thua thì mày cứ thắng cứ dùng dài đánh tài với mày mày hôm nay mày cứ mày làm công trình đây xong mày mà mày mượn ít tiền đấy mượn vâng. tiền hoặc là đây tí anh đưa tiền nhưng mà không cần mượn em đưa tiền xong cứ thế chơi thôi vâng, vâng. anh em hôm nay làm bọn ấy ít tiền nhá rồi, rồi. cấm ấy nhớ nhá bóc ra xong rồi có nghĩa là mình vào. trong này là nó có cái chai có cái nước điện từ nước đấy, điện tử xong rồi lấy một chạm vào mình chạm ừ. vào chạm vào là được ừ bật máy dùng đút vào người là được nhá dùng em có đút tôi áo được gì ừ rồi đấy để anh ừ. gọi mấy thằng kia qua em đứt chân em đi đấy đấy đấy đây từ từ quên quên chờ đi đâu đây chờ chờ chờ chờ đi đứng chờ anh đứt chân đâu đây này 50 triệu nhé vâng đấy ấy cất đi xong rồi tí nó có gì chơi anh đấy nhé. em chọn nốt này giúp nào chơi ờ, với anh nhé ok ok ờ, ok ok anh chơi với anh đi ờ, chờ chờ anh anh chơi em em lấy tiền đấy biết ông tí tiền này thôi. cái ông ông mới đi lấy được của công ít tiền không dạ. đấy bên này cái xỉ nhá đấy bên này này xỉ nhá ok đấy kiểm tra đi cho những người chân tay nhanh chân ông đâu không có cái nào chân ông đâu chân đấy mình kiểm tra qua lắc thế nào từ từ ok đấy nằm cặp rồi quá anh các anh kiểm tra chưa công trường thì chỉ có thế thôi nè anh kiểm tra kỹ đánh vội đây anh nào có điện thoại anh cho mượn em xoay xoay qua một tí nhỉ đây em ơi này đấy nhá ừ. anh, mở em ấy em đã dùng cái này vào đâu đây em ơi đấy. kiểm tra đồ đạc xong anh em chơi dạ đây tài trên chỉ dưới nhá ok à. ông làm chủ tịch ấy ừ ông béo này giờ ấy à vừa đi điện lấy đi tiệm hàng kia nữa thì dạ. ra chơi chơi luôn ok à ok à xong để đây nhá để nữa nhá rồi anh chị tài xỉu ờ, hai bên này ừ. nào ờ, đánh này không đánh luôn á không còn à tài có đánh xỉu đánh luôn đi triệu ơi hai triệu tài tài một triệu hai triệu tài này mở luôn cái đầu này rồi xíu rồi lấy bao nhiêu đây triệu triệu một triệu vàng này bây ừ. giờ phải đánh cái tài to ấy nhỉ đấy có tài có xỉu đánh luôn này à, bốn năm sáu 3 triệu xỉu ơi 5 triệu tài 3 triệu tài này 5 triệu tài mở cái nữa cho anh này 6 7 tài xỉu nữa em này 9 10 triệu 10 triệu tài à? À, này 10 triệu xỉu à ừ. một xỉu rồi 2 xỉu 8 điểm xỉu này 10 triệu à, quên bao nhiêu 5 triệu 5 triệu 5 triệu 10 à? triệu rồi nó còn có 3 triệu 3 triệu 3 triệu 3 triệu 3 triệu 3 triệu về hôm nay bao nhiêu tiền đấy của em mới gọi là toàn chục anh này của em là 10 triệu trong chục em xong một chục anh em uống nước này Mỗi vâng. chai mà uống này nay được. Em này 10 triệu em ơi. Ok nghe, Rồi, anh em đánh à? Khóc à? Đừng mất. Em đánh em. Tài xỉu đánh mạnh em. mười triệu xíu. Tài xỉu mạnh em nào? 10 triệu tài này. 10 5 5 triệu xíu. 14 15 8 triệu. 15 này. 8 xíu. triệu à? 15 triệu tài nhá anh nhá. 15 triệu tài. 10 triệu xíu này. 10 triệu ông đánh qua tiền đây. 5 triệu tôi đấy 10 15 10 25 triệu đấy đây là em 15 triệu anh em tài em rồi này xỉu bán cho em hết mặt này em ăn nhá em mở này mở đi em em mở nhá đặt thoải mái mở đi ui giời ơi bỏ tài ngay tài ngay xin qua nhá ui giời 15 triệu anh em 15 triệu em ok nhá à sao ạ à? tài xỉu đánh mạnh em ơi gấp chạo 30 triệu xỉu chưa nói cái vào trong nha 10, 10 triệu, triệu này đi 10 triệu tài này thằng Nguyên đánh bao tiền đây 3 triệu 15 triệu tài cho anh cái gỡ ô mình 15 triệu cái máu này này 4 13 triệu này 40 vâng. triệu chỉ qua cho anh cái nữa xỉ qua rồi này tài bán hết cho em này à, làm nhiều ghen tiền kết thì đánh đi em ăn nhá em ăn thì em mở đây ui giời đèn thế nhỉ thôi anh em đánh nhá tôi hết ờ, đèn đấy đèn lắm em chơi đồng anh ông chơi tôi đèn lắm anh lấy em cho mượn này thôi cho chơi đâu đèn lắm anh em ai em mượn cho mượn này bốn cho anh này một cái thủ văn nặng nặng nhì đỏ đen vậy anh em tiền thì chịu làm xin anh ha ok em ơi này sao ạ tài xỉu xuống anh em ơi 40 triệu tài này ba đi xỉu là nốt Ừ. không được bắn nào ai xuống xỉu đi nữa năm triệu anh nhá năm triệu ok năm triệu ấy hai ba triệu xỉu đánh ngoài nghe đánh thôi em luôn rồi sáu sáu năm mười bảy nút tài xin anh nhá ra em đừng đừng đừng đánh sang cho em em đánh thương này cả thế nhỉ nhầm nhầm có mấy đồng mà bao tiền em ơi 50 triệu anh em anh em hai anh đánh em ờ, thôi rồi rồi rồi mượn ít này Ô đen cờ bạc đen Em đấy anh ông anh ấy không? Ông ông bơm từ 30 triệu anh. Rồi đèn quá. Em bơm hẳn anh 50 triệu đi. Đây 50 triệu anh ạ. Đâu đi tiền. Anh 50 triệu đấy. Anh em bơm anh 50 triệu, 50 triệu à? Rồi. Ông anh ngày làm gì? Không, không, rồi, rồi, tiền năm Làm gì nữa anh? Không, làm này nhiều quá. Ô, cờ đẹp thế. Có tí tiền. Ô. Công công. Chú bơm anh 50 triệu đi. Dám bơm hẳn anh 100 triệu này. Đây, cọc này. Đây 50 anh với anh cho em đâu. Đấy, chú 50 đấy. Đây em bơm hẳn anh một lít này.

đang trong tay giờ làm sao được đi thăm cái công trình nó mất toay tân thóc cái này bây giờ anh giả em thì nói bận tối tối tối anh giả thế em, em có làm công trình này phải không em có gì tối anh bạn anh ấy à ừ tối tối nó đưa tiền nó đưa không anh cái tối trách nhiệm đứng ra tôi ba ba mươi triệu ông này cầm ông này bao nhiêu tôi cầm năm mươi triệu năm mươi triệu đúng không tối ông đưa tôi tiền tiền tôi ok anh nào xong rồi anh em hai em đánh cho ngồi mày làm vừa rồi này đánh đi đèn nắp nắp chơi nó dừng mày thôi à thôi rồi anh em chơi chơi đâu đảm bảo ờ, một trăm triệu xỉu anh nhận không trăm triệu xíu anh à? nhận mẹ đi cờ bạc sợ gì ok em bắt bắt tiền mặt đen đây trăm triệu à? đi mày à mày đang đen ui ơi ông anh này có tiền không anh ông anh có tiền không nhỉ Ờ, bọn này làm công trình thì thiếu tiền Đấy đây anh anh em anh anh đâu Em, em anh một vài triệu nữa em cho em cho anh mượn trăm nữa Đâu phải thêm. Bồ đèn thế nhỉ Ông anh này tặng chú 50 triệu nữa này Sao lại còn 50 triệu anh 100 triệu 70 triệu 70 triệu nào Anh còn đã chú 30 triệu 30 triệu với anh là 100 triệu chú đưa cho anh bao nhiêu trăm ba trăm ba ba chú đưa anh cho 70 triệu là 200 đấy thì bảy anh em đánh một tiếng này thôi đánh một tiếng nữa đúng không đánh một tiếng này thôi mày đèn đấy, nhỉ ông anh này có chờ không anh ông đèn vào cái lo đi anh có trách nhiệm không anh cứ chú biết anh mà anh làm công trình đồ này cứ nói gì anh rồi em đánh ờ, đánh hai trăm vào mặt xỉu anh nhận không 200 mặt xỉu. Đây coi như tất số tiền là đánh 200 mặt xỉu ngoài, Coi như đánh 200 mặt xỉu ông nhận đi mà. Anh nhận không? Mẹ mày vướng cái đầu gối rồi. Thế là bao nhiêu? Thế là 400, 400, 400 đi, 400. Đây là 70 triệu. 70 triệu đi chú cầm 70 triệu này thì còn ba trăm ba thì thì mai chiều mai chiều mai đưa tiền cho giờ như này tôi tôi đứng giữa có nghĩa ông ờ, tôi vẫn còn nợ ông là ờ, 400 triệu đúng không đúng rồi ok thế này để tôi có trách nhiệm tôi trả cái này cho ok chưa rồi ok đấy cho anh em nghỉ đi bây giờ anh đi anh bỏ em ông này nhá ờ rồi tôi có trách nhiệm okay, dạ. nhá như vừa anh em theo dõi video ấy mà tôi đã dựng lại cảnh khi tôi có đồ chơi có thiết bị cờ bạc công nghệ cao mới nhất của chúng tôi vào vào cái sân chơi đấy thì à, kết quả cuối cùng là tôi sẽ là người giành chiến thắng với cái bộ đồ chơi với cái sản phẩm đấy thì tôi đến sân chơi đến sòng sới người ta hột chém nắp tất cả thứ người ta tôi chỉ cần làm sao tôi chỉ cần có bộ đồ chơi này và đây là một cái máy báo dung tài xỉu và đi kèm theo nó là nội dung dịch nước cả mũ báo dung điện tử với cái bộ đồ chơi này tôi chỉ cần đến sân chơi tôi bóc nó ra tôi nhỏ một giọt vào đầu ngón tay và tôi chỉ cần là chạm tay vào tài xỉu thôi và nó sẽ báo dung qua máy báo dung này cho tôi biết được 100 trăm ra tài hay xỉu để tôi chơi tài nó sẽ rung dài xỉu rung ngắn đấy sau đây tôi sẽ test cho anh em để chứng minh anh em thấy cái độ chuẩn xác của nó nhé ừ. thì trên đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái nắp cái đĩa và ít hồ tài xỉu đây thì đây tôi ít hồ tài xỉu tôi đã uh, pha sẵn nước muối và tôi đã thả vào hồ tài uh, vào cái bát muối này nó nổi hết thì đây thì chính tỏ anh em là làm sao là hột này hoàn toàn bình thường đây tôi sẽ nhặt ngẫu nhiên vài hồ tài xỉu anh em nhé nhặt ngẫu nhiên vài hồ tài xỉu này để mấy hột này kích cỡ bằng nhau đấy cho lau đi thì trước khi tôi vào test cho anh em thì để làm sao để chứng minh anh em thấy là cái hột cái chén cái nắp này là hoàn toàn bình thường thì đây giờ trước tiên tôi đã thử qua nước muối hột này là hoàn toàn hột bình thường rồi. thì đây là cái thanh nam châm anh em nhé muốn kiểm tra muốn biết là cái nắp này có nắp bịt hay nắp bình thường ấy tôi chỉ cần để vào cái nắp này nắp bịt thì nó sẽ chặt cái nắp này hoàn toàn bình thường đây không phải nắp camera không phải nắp bịt không phải nắp hai chiều anh em nhé hoàn toàn không hít cái đĩa cũng vậy anh em này hoàn toàn không hít chính đó anh em không phải đĩa khiển không đĩa nam châm không đĩa hai chiều anh em nhé đấy hột tài xỉu anh em này không hề hít này đấy, hột hoàn toàn bình thường này ok cho anh em tôi xoa đèn luôn này hột cho anh em này đấy không hề không cái dấu hiệu đúng không đấy, hột trắng tinh luôn ok cho anh em đấy sau đây anh em nhé cách chơi rất đơn giản anh em ạ đấy, cách chơi rất đơn giản anh em nhìn nhá à, tôi đến sân chơi này tôi chỉ cần nhỏ một giòn đầu tay thôi đấy, và tôi sẽ chạm tay một tài xỉu này đấy, chạm tay một tài xỉu đấy và sau đây tôi sẽ bật cái máy rung lên và tôi sẽ để vào cái bát này à, tôi để bát này để nó rung nó vọng lên cho anh em nghe anh em để cho anh em biết được cái nhịp rung như nào nhé anh em nhớ tài nó sẽ rung dài xỉu rung ngắn anh em nhé sau đấy tôi sóc tôi đánh luôn cho anh em này tài rung dài xỉu rung ngắn này anh em nghe chưa rung ngắn này đánh 50 triệu này vào xỉu này hai ba ba tám điểm xỉu ok cho anh em tiếp tục này rung ngắn tiếp này 50 triệu nữa là 100 triệu đánh vào xỉu này mở này 226 10 điểm xỉu à, tiếp tục này cái bộ đồ chơi cái sản phẩm này là hàng cao cấp độc quyền mới nhất chúng tôi nha anh em nhé dung dài này Đấy, đánh 150 triệu vào tài này mở này anh em chưa 15 điểm tài Đấy, ok chưa? tiếp tục này dung dài đánh tài dung ngắn đánh xỉu anh em nhé dung dài này đánh thêm 50 triệu là 200 triệu đánh vào tài này mở này anh em chưa 566 Đấy, 17 điểm tài ok chưa tiếp tục này tài đánh 200 triệu này đánh cả người thôi vào tài này mở này anh em chưa Đấy, ờ, 13 điểm tài Đấy, ờ, tôi cầm máy rung rồi tôi sẽ để sát vào cái nắp cho anh em xem là ở ờ, cái để sát máy quay cho anh em nghe này đây để sát vào này anh em nghe này đây rung dài này à, rung dài 100 trăm con này sẽ là tài này anh em nghe như rung rất là êm cái máy rung ấy vừa tôi để vào cái bát để làm sao để nó cố tình nó rung để nó rung nó vọng lên cho anh em biết được nó là rung dài hay rung ngắn để anh biết anh em biết còn bình thường và sân chơi và sới bạc anh em đút trong người không ai phải biết được kể là người ngồi bên cạnh mình đấy như vừa anh em xem tôi để sát máy quay chắc chắn anh em cũng không thể nghe gì vì máy rung rất là êm anh em nhé 100 trăm này anh tài này mở này anh em chưa 665 đấy 17 điểm tài tiếp tục này đấy, sóc cho em tiếng nữa này anh em nghe này rung dài này đấy, tài này đấy, 100 trăm tài này mở này anh em chưa 553 13 điểm phát nữa này à, sóc mạnh sóc nhẹ ai sóc ai làm cái rồi anh em nhé ai sóc ai làm cái luôn đấy con này mày có dùng báo tôi biết dùng ngắn này dùng ngắn 100 trăm xỉu này mở này hai hai sáu mười điểm xỉu anh em nhé tôi tắt máy dùng nhá đây là cái bộ đồ chơi cái thiết bị đồ chơi cờ bịp cao cấp hàng độc quyền mới nhất của tôi ấy như vừa anh em theo dõi video với cái bộ đồ chơi với sản phẩm này tôi đến sân chơi tôi qua mặt tất cả sân chơi tất cả sới bạc đấy anh em cần quan tâm tư vấn về sản phẩm có thể liên hệ trực tiếp qua số thoại hiển thị màn hình 082 595 số 2 đấy qua trực tiếp cửa hàng tôi một là bến xe miền đông sài gòn hai ngã tư sở hà nội anh em đến cửa hàng có thể mang đồ đạc của anh em đến tôi test hàng cửa hàng trực tiếp cho anh em của anh em ở xa không qua được tôi gửi hàng cho anh em nhận hàng theo tiền đơn giản vậy thôi hàng hóa đảm bảo uy tín chất lượng địa chỉ cửa hàng có số thoại rõ ràng đây là bộ đồ chơi anh em nhớ đây là hàng cao cấp độc quyền chỉ duy nhất mình cơ sở có nhé anh em cần quan tâm liên hệ trực tiếp để chúng tôi tư vấn anh em nhé ngoài bộ đồ chơi về bầu cua ra à về tài xỉu ra chúng tôi còn cung cấp những đồ chơi khác nhau về bầu cua tài xỉu sóc đĩa bài ná đá gà hoặc lập trình trực tiếp tại những game trên điện thoại game bầu cua game tài xỉu game sóc đĩa trên, trên điện thoại giúp em chơi giúp anh em biết trước kết quả chơi nhé tôi xin chào anh em nhé